Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của Nhân Thông Minh 17 thì uh, chắc phải gần một tuần rồi thì hôm nay em mới ra được clip mới bởi vì là uh, nghỉ dịch hôm nay em ra được clip mới thì hôm nay có hàng về em lại quay tiếp cho các bác xem nhé các bác nhé thì uh, mẫu vang hôm nay em sẽ về một mẫu vang số đến từ thương hiệu dba Acoustic đó chính là mẫu vang quốc dân DBS 525 mã các bác nhé đây em quay cho các bác xem đó DB Acoustic thì ờ, hiện tại các mẫu đợt trước thì em bán hết sạch rồi và chờ mãi thì hôm nay mới có hàng về các bác nhé đó đó các bác có thể thấy đây công ty đầu tư phát triển SL Việt Nam các bác nhé đó hàng chính hãng thì chúng ta sẽ phải có đầy đủ uh, xuất xứ mã vạch này đó DB này S5 DB Acoustic này S525 mã này và bây giờ em sẽ mở hộp sản phẩm này ra thì các bác nào các bác trước thì các em cũng đã làm video về ờ, test chất âm con vang này rồi bây giờ có hàng về thì em quay sơ qua cho các bác xem thôi xem thôi đợt này xem nó có khác gì không thôi và đợt này thì mẫu này giá nó lên rồi các bác nhé đợt này thì uh, hiện tại do ảnh hưởng của dịch nên là một số nước uh, trên thế giới hiện tại đang uh, không có chip xử lý nhé các bác nhé về uh, các bác biết thông tin về sắt thép và các cái giá thành của tất cả sản phẩm hiện tại nhôm thì nó đã tăng cao và chip xử lý thì một, một số uh, vang số là một này máy tính là hai này và các dòng xe ô tô là sẽ không có chip các bác nhé nên là sẽ không sản xuất được ô tô và, và những dòng vang số thì hiện tại thì uh, con vang số này trước là đang có giá là 3 triệu 200 nghìn đồng thì hiện tại thì uh, đợt này nó lên giá là 3 triệu 600 nghìn đồng các bác nhé một con thì cái này là nhà hãng người ta đưa ra giá trên toàn quốc luôn các bác nhé tất cả anh em bán như nhau trên toàn quốc à, cập nhật giá mới nhất hiện nay hôm à, đăng video này các bác nhé đó là 3 triệu 600 nghìn một con chính hãng đến từ hướng thương hiệu DB Autic đó DB Autic s 525 mã thì ở đây chúng ta sẽ có ba nút truyền thống là music này mic này và hiệu ứng vang và có cổng cắm à, chỉnh luôn à, đằng trước này luôn các bác nhé và công tắc bật tắt đằng trước của một con vang số rất là đẹp mới Ờ, ở đây thì chúng ta sẽ có màn hình vừa chỉnh được 4 ờ, chế độ riêng biệt ví dụ như là mode 1 này, echo revert này, revert ờ, không này, echo không này hoặc là chế độ MC các bác nhé. Có cắm được cả USB này. Đó chỉnh hai mic to nhỏ riêng biệt này. Đó, một con vang thì giá tầm trung nhưng mà lại có rất là nhiều chức năng hiện đại. Và ở đằng sau này chúng ta sẽ có chân cắm mạ vàng hết các bác này, cổng mic cắm đằng sau cho rất là đẹp này và ở đây chúng ta sẽ có thêm chức năng Bluetooth nữa các bác nhé đó ở một con vang uh, giá thì không hề cao giá bình dân hàng chính hãng và chúng ta lại uh, đợt này họ nâng cấp thêm một cái cổng uh, cắm uh, dạng R232 dạng USB để kết nối nữa các bác nhé có một cổng uh, Redquit uh, để chúng ta có thể live stream này và ở đây thì chúng ta sẽ có đầy đủ là loa men chính này loa sub này loa center này và loa loa Sora MR các bác nhé đó có cả cổng quang đây nữa các này đó một con uh, tuy là một con vang giá vì sao nó gọi là, gọi là con vang uh, số quốc dân nó chỉ nhỉnh hơn những con uh, vang cơ một chút bây giờ các bác mua những con vang cơ chính hãng cao cấp đến từ thương hiệu uh, DB hay TD thì nó cũng tầm rơi tầm 2 triệu rưỡi 2 triệu 7 rồi thì ở đây con này nó nhỉnh hơn khoảng 1 triệu đồng thì các bác đã có một con vang số nhé các bác nhé để chơi các bác nhé chất âm hay mà chống hú tốt chỉnh được bằng máy tính đó rất là hay thì hôm nay ờ, mẫu vang này thì ờ, cháy hàng rất lâu rồi các sản phẩm chính hãng của DB Autic thì được dập chìm ờ, logo ở đây đó thì nhà thông minh 17 là một đơn vị được ủy quyền phân phối chính hãng các sản phẩm của DB Autic nhé các bác nhé đó thì uh, cái tem đây các bác có thể thấy cái công ty nhập khẩu ở đây cũng là công ty SAL Việt Nam các bác nhau là một công ty độc quyền phân phối cái sản phẩm này và nhà thông minh 17 là đại lý được ủy quyền bán sản phẩm của DBL tích tại thành phố Thái Bình hoặc là bán trên toàn quốc em cũng có thể bán được nhưng mà hiện tại thì ờ, em chỉ phân phối trong tỉnh Thái Bình để cho anh em chơi thôi đó mình cũng không có thời gian để mình đi bán nhiều mình phục vụ ờ, tập trung vào thị trường Thái Bình cho anh em chơi và ở đây thì chúng ta sẽ có những cái gì nữa chúng ta sẽ được tặng thêm một cái điều khiển các bác nhé đó một cái điều khiển của công ty và một cái dây nguồn và một sợi cáp kết nối chỉnh với máy tính các bác nhé rất là đầy đủ đó các bác mua vang bãi thì, thì sẽ không có điều khiển này không có cáp kết nối này không có dây nguồn này và không có bảo hành nữa các bác nhé đó mà con con vang bãi thì các bác mua với giá nó cũng hai triệu bảy hai triệu tám rồi đó thì uh, cố lên một chút nữa các bác sẽ được một con vang số chính hãng bảo hành lâu dài đó đẹp đến từ thương hiệu DBL Tích nhập khẩu chính ngạch các bác nhé cái này là phải nhập nhập khẩu ờ, theo container và có đóng thuế các bác nhé chứ không phải là hàng buôn lậu như một số sản phẩm trên thị trường đâu các bác nhé đó thì bên em là vẫn cam kết là bán cho tất cả các bác những sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu DBOTIC, TDOTIC, CAF và một số thương hiệu khác nữa và hôm nay ngoài băng số ra thì em có về thêm uh, sản phẩm nó là súp điện 30 của thương hiệu DBOTIC nhé thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem đây trước mắt các bác có thể thấy thì hôm nay hàng về uh, mẫu súp điện của DB Acotic đó SVK series đó súp điện 30 các bác nhé đó mã check của DB Autic ở đây thì bây giờ em sẽ lấy một quả trong ờ, lô này ra để bóc ra cho các bác xem nhé đó sản phẩm súp điện của DB Autic thì uh, hôm nay em sẽ mở ra để test thử chất âm xem là nó có chất hay không các nhé đấy nhưng mà ở cái ngoại hình của vỏ thì thiết kế thì em thấy là khá là đẹp đó rất là ok khá là đẹp thì bây giờ em sẽ mở ra xem cho các bác xem bên trong nó như thế nào nhé à, trước mắt các bạn thấy đây đó DBL tích SV 12B các bác nhé 12 ở đây tức là bát 30 này đó B và trọng lượng của nó là 25 cân các bác nhé sử dụng điện áp à, 220V đó một số ờ, thông số nhập khẩu cơ bản Đấy. hàng chính hãng thì đều có đầy đủ tem check hãng và series nhập khẩu các bác nhé mỗi series này thì sẽ là một series riêng và đây chúng ta sẽ có mã check riêng và mã check để vào cái trang web chính hãng của DBL Cotic nhé các bác nhé đó bây giờ em sẽ mở hộp cái sản phẩm này các bác nhá giờ em sẽ khui thùng cái sản phẩm này ra các bác nhé vỏ này à, được thiết kế khá đẹp và chắc chắn này nóng quá các bạn mùa hè đến thật rồi thì uh, nghỉ dịch ở nhà lâu cũng buồn hôm nay sản phẩm uh, về để thì quay lại à, đục ra cho các bác xem chắc các bác ở nhà thì cũng à, chả nắm rồi nhưng mà thôi chúng ta sẽ cùng chung tay để phòng chống cái dịch covid à, đồng hành với cả nước các bác nhé bên trong thì ờ, đóng gói rất là cẩn thận các bác nhé có cả các cái xốp lót góc này đó các bác nhìn này xốp à, lót và các góc này rất là cẩn thận và chúng ta sẽ có một sợi dây kết nối á, nguồn điện và đây chúng ta sẽ có một cái mặt sau với bốn cái chân để các bác nhé đó thì à, bây giờ em sẽ thử à, là đúng chiều lên của nó lên rồi em sẽ quay cho các bác xem à, để xác thực hàng chính hãng thì chúng ta có thể thấy mặt trước ở đây chúng ta sẽ có một cái tem cờ uh, xác thực hàng chính hãng đến từ thương hiệu DBL Cotic và một cái tem ờ, check hàng giả hàng nhái các bác nhé đó và một cái mặt gỗ đây các bác có thể thấy một vân gỗ nâu cà phê rất là đẹp đó ở đây chúng ta có con Eric này thì là vân nâu đỏ nhé nhưng ờ, sang con này thì là nó là một con nâu cà phê rất là kiểu là nhã nhặn đấy các bạn đẹp mà nhã nhặn rất là đẹp nhã nhặn và bây giờ thì em sẽ quay mặt trước cho các bác xem ở đây chúng ta sẽ có một cái à, lưới e căng với một chất liệu rất là cao cấp các bác nhé e căng này đó như các bác thể nhìn này, em quay vào đây các bác thể nhìn thấy sợi của nó này đó sợi cực kỳ dày và cao cấp dưới ta sẽ có một cái logo đó, ờ, DB Acoustic truyền thống bây giờ em sẽ mở cái mặt e căng ra cho các bác xem bên trong nhé đó bên trong khá là đẹp này các bác này đó có bốn cái chân để giữ e căng này gân gân cao su và màng này thì ờ, bóng như gương các bác nhé đó con súp này thì em nghĩ là sẽ cho ra một cái uy lực đánh rất là mạnh đây gần này rất là chắc các bác nhé và chúng ta sẽ có tất cả con ốc bắt xung quanh thiết kế dập 3D rất là đẹp này các bạn này lõm này lồi này dập 3D rất là khỏe khoắn thì uh, không để chờ đợi lâu thì tí nữa em sẽ quay thử đánh con súp này xem thế nào em nghĩ nó sẽ đánh rất là mạnh đây. hôm nay thì mới khui được hàng nó ra đó, ờ, chờ rất là lâu hết hàng thì bây giờ mới có hàng các bác nhé và đây trước mắt các bác có thể tới đây à, ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái ở ngoài cùng này là các bác có thể đấu trực tiếp lấy âm thanh từ đẩy xuống các bác nhé đây các bác thể thấy à, các bác đấu vào đây hai cộng à, một à, cộng và một trừ này một cộng một trừ bên trái bên phải này các bác có thể thấy này thì bác lấy tiếng từ đẩy xuống cũng được đấu trực tiếp vào cái cái chữ đường ra đấy hoặc là dùng rắc à, bông sen đó dùng ờ, bông sen thì ờ, chúng ta sẽ có line in vào này và sắp in này đó nó sẽ dùng hai cổng riêng biệt ờ, ở đây chúng ta sẽ có pha nữa pha ở đây chúng ta sẽ có là pha không độ và 180 độ thì các bác ờ, gạt làm sao nó cùng pha này cộng hưởng nó sẽ đánh tốt hơn đây là volume to nhỏ đó và đây là cắt nông cắt sâu các bác nhé thường thường thì cái này thì em chỉ em cứ cắt nông thôi em cắt nông thì nó đỡ bị lọt lời còn các bác nào vặn về đằng đằng này càng nhiều thì nó sẽ lọt lời uh, nó lọt tiếng hát xuống đúng không ạ đấy thì cái này nó là cắt nông cắt sâu các bác nhé đó ờ, ở đây thì nó sẽ có một cái hệ thống tản nhiệt nhé các bác nhé bằng nhôm chứ không dùng quạt nếu mà dùng quạt thì có thể nó hút rất là nhiều bụi vào bên trong này và sử dụng hệ thống nhôm và dưới này nó sẽ có một cái lỗ thông hơi các bác nhé đó, để để thoát hơi cho súp đẩy ra uy lực hơn và một điều em cực kỳ là thích ở những con hàng súp hàng hãng nó sẽ có một cái đường rắc canon để chúng ta sẽ cho chất âm từ uh, vang số nâng tiếng ra các bác nhé ở đây thì chúng ta sẽ có model là SVK12B với uh, uh, điện áp là 220V này công suất hoạt động là 250W này design by DB Acoustic được thiết kế bởi DB Acoustic các bác nhé trong app của nó là DB Acoustic Pro.com các bác nhé có mã check riêng biệt hàng chính hãng của thương hiệu DB Acoustic và đây chúng ta sẽ có một cái tem bảo hành đến từ ờ, công ty trách nhiệm đầu tư SAL Việt Nam các bác nhé đó đầy đủ thông số bảo hành chính hãng cho các bác chơi các bác yên tâm các bác nhé và bây giờ em sẽ thử cắm vào để test thử chất âm con súp này cho các bác nghe xem và trải nghiệm các bác nhé em vừa được trải nghiệm chất âm con súp của DBLTIC Bass 30 Thì theo em đánh giá thì con này cho chất âm khá là uy lực mềm Và đánh rất là chắc tiếng Có nghĩa là đánh tiếng nào tiếng đấy rất là gọn Đánh tiếng ờ, rất là chắc Thì anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm chính hãng được phân phối bởi nhà thông minh 17 tại thành phố Thái Bình Thì có thể là qua địa chỉ ờ, tổ 6 phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình các bác nhé gần đền con lớn Phường Hoàng Diệu các bác nhé thì uh, alo trực tiếp qua số điện thoại của em thì em sẽ gửi vị trí của em cho các bác các uh, đi thẳng là bác đến thôi đó sản phẩm chính hãng Đấy, chế độ bảo hành lâu dài và được phân phối tại uh, Thái Bình bởi nhà thông minh 17 các bác nhé đó thì uh, mẫu sản phẩm này thì uh, hiện tại đang có giá là 5 triệu 200 nghìn đồng các bác nhé đó thì uh, đợt này là do giá thành sản phẩm nó cũng lên hơn lên hơn một chút thì uh, hiện tại thì em báo giá cái tại tại cái thời điểm này uh, giá này thì được niêm yết trên toàn quốc các bác nhé chứ không phải là giá do em đưa ra đó cho các bác hiểu là như thế giá này là giá công ty được niêm yết trên toàn quốc các bác mua ở đâu cũng thế thì hiện tại thì em đang nhập khẩu về và phân phối chính hãng tại thành phố Thái Bình một đại lý ủy quyền tại thành phố Thái Bình để phân phối cho các bác những sản phẩm chính hãng để các bác chơi nhé đó thì ngày mai em sẽ nhận được à, một cái chứng nhận là đại lý ủy quyền thì em sẽ quay một video riêng uh, về video đó thì uh, hiện tại thì em là nhà đại lý duy nhất tại thành phố Thái Bình được ủy quyền về cái sản phẩm uh, DBL Tích thì các bác nhắc đó thì anh em nào quan tâm có thể đăng ký kênh uh, để cập nhật những sản phẩm uh, mới nhất tại thành phố Thái Bình đó, do nhà thông minh 17 phân phối uh, Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo